Phẩm 2, Thọ ký thời Kim Tỳ La Ở giữa đường, Đức Thế Tôn làm cho các trưởng giả chứng nhập thánh quả, dùng oai thế như lai mà vào thành vương xá, bốn chấn vây quanh, oai nghi nghiêm chỉnh. Lúc ấy trong hàng chư thiên, thần dạ xoa thủ hộ thành vương xá có đại thiện thần vương hiệu là Kim Tỳ La nghĩ rằng, này Đức Như Lai có hình tướng rất lạ, làm bậc tối thắng trong thế gian khó được gặp, đáng được sự cúng dường của trời, của người. Chúng ta hôm nay phải mang những món cúng dường, thượng diệu dâng lên Đức Như Lai. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Vương đem thức ăn uống tối thắng, đầy đủ hương vị diệu sắc trọn vẹn dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn thương sự hiến dân ấy nên nạp thọ. Lúc ấy, sáu muôn tám ngàn vị đại diệt xoa của Kim Tỳ La Vương thống lệnh ở trên hư không, đều sinh lòng tùy hỷ, dùng âm thanh, thanh viễn sướng rằng, lành thay, lành thay. Kim Tỳ La Vương bảo chúng dạ xoa, ta đã dâng lên Đức Phật những món cúng ví diệu, các ngươi cũng nên đem món cúng dường hiến cho chư tỳ kheo tăng, do đó các ngươi sẽ được lợi ích an lạc mãi mãi. Chúng dạ xoa văn vâng lời truyền dạy của thần vương, đem món ăn thượng vị cúng dâng cho chư tỳ kheo tăng. Chư tăng xót thương nhận lấy các thức cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn vì cất thực mà vào thành vương xá, cất thực xong Đức Phật trở về chỗ cũ. Có vô lượng ngàn chúng trời trồng, dạ xoa, càng tất bà, Atula, Kalola, khẩn na la ma hầu la già cùng vô lượng ngàn nhân phi nhân vô lượng câu chi na cho tha trăm ngàn chúng sinh khác đồng tùy tùng theo sau đức phật bây giờ đức như lai về đến một khu một vùng đất rộng trải tối thắng trại tọa cụ rồi ngồi như thường ngày kim tỳ la vương và bộ thuộc đem những hoa trời hoa mạng đà la hoa mạng thù sa hoa ưu bát la hoa bát đầu ma hoa câu vật đầu hoa phân đà lợi cũng đem các thứ hương bột cõi trời rải trên Đức Phật để cúng dường, rồi chắp tay kính lễ Đức Phật. Lễ Phật xong, chư thần vương đứng yên trước Đức Phật. Đức Phật biết rõ tâm niệm của Kim Tỳ La Vương và bộ thuộc, nên liền mỉm cười. Theo pháp thường của chư Phật mỗi khi mỉm cười, thì từ diện môn phóng ra nhiều thứ ánh sáng có vô lượng màu sắc như là màu sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sáng hồng, sáng vàng, sáng bạc, sáng màu thủy tinh, Ánh sáng ấy chiếu khắp vô lượng, vô biên tất cả thế giới, cho quốc tất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Dưới chiếu thấu địa ngục, làm cho chúng sinh địa ngục vui vẻ. Trên chiếu suốt trời phạm thế. Công việc chiếu soi đã xong, các ánh sáng ấy quay trở lại vòng quanh Đức Phật bảy lần, rồi hoặc thu vào đảnh Đức Phật, hoặc thu vào hai vai, hai gối Đức Phật. Theo pháp thường của chư Phật, lúc thọ ký cho chúng sinh địa ngục thì ánh sáng thu vào dưới hai bàn chân Đức Phật. Nếu thọ ký cho xuất sinh, thì quang minh thu vào lưng Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài quỷ thì quang minh thu vào trước bụng Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài người thì quang minh thu vào hông bên trái của Đức Phật. Nếu thọ ký cho chúng trời thì quang minh thu vào hông bên phải của Đức Phật. Nếu thọ ký cho bậc thanh văn thì quang minh thu vào hai gối Đức Phật. Nếu thọ ký cho bậc độc giác thì quang minh thu vào hai vai Đức Phật. Nếu thọ ký cho các vị đại Bồ Tát sẽ thành vô thượng chánh giác thì quang minh thu vào đỉnh đầu Đức Phật. Trưởng lão Ananda thấy Đức Thế Tôn mỉm cười phóng quang, liền trịch y bảy điều bên vai phải, quấy phải chấm đất chắp tay lễ chân Đức Phật rồi nói kệ bạch Phật. Đấng soi sáng thế gian, có gì phóng quang minh, đấng lợi ích thế gian, cớ gì hiện mỉm cười. Nay ai gieo giống thánh, làm nhân Phật Bồ Đề, nay thọ ký cho ai, ai đáng được giải thoát. Đại Đạo Sư hùng mãnh, chẳng vô cớ mà cười, nguyện Mâu Ni sẽ nói, duyên cớ phóng quang minh. Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp Ngài A Nan, Kim Tỳ La tịnh tâm, dân nhẫn thức cúng dường, cho đấng cứu thế gian, nên ta hiện mỉm cười. Báo thần vương hết rồi, xin lên trời đau lợi, hưởng mạng phước trời ấy, xin lên trời dạ ma. Rồi lại sinh đau xuất, hưởng báo vui cõi trời, mạng phước sinh loài người, làm bậc vua trí tuệ, cai quản vua bốn châu, tự tại chuyển luân vương, mạng báo nhân vương rồi, xin lên trời phạm thế. Trên trời và nhân gian luôn qua lại thẳng ớt, thường hưởng thụ diệu lạc, hai mươi câu chi kiếp, rốt sâu bỏ ngôi vua, xuất gia cầu Phật đạo, đủ các thiện chuyên rồi, thành vô thượng Bồ Đề, ba môn chúng dược xoa, do dân cúng Đức Phật. Bỏ báo dược xoa xong, sinh lên trời đau lợi, sau gặp Phật Di Lạc, được quả A-la-hán, đã nhận ân hóa đạo, mỗi vị liền cúng Phật cả chúng dược xoa kia vì an trụ bồ đề do nơi căn lành ấy chẳng sinh các ác đạo hoặc có ngàn dược xoa thường cúng dường chư Phật cầu vô thượng bồ đề để lợi ích chúng sinh hoặc hai ngàn ba ngàn cầm hương xoa vòng hoa sẽ cúng dường chư Phật để được Phật bồ đề hoặc có nhiều câu chi sẽ cúng dường chư Phật tu tự tánh thanh tịnh sâu chứng đại bồ đề kim tỳ la thần vương đủ sức đại thần thông, cùng phát nguyện rộng lớn, tôi sẽ thành chánh giác. Từng cúng dường chư Phật, phát đủ những hoàng thể, nay lại cúng dường ta, hướng đến đạo vô thượng, do sức căn lành ấy, rồi bỏ các ác đạo, sẽ gặp Phật Di Lạc, lại dân nhiều lòng báu, dân nhiều lòng báu rồi, lại dân nhiều ý báu, dân nhiều y phục rồi, liền bỏ nhà xuất gia, tròn đủ 500 năm, chuyên tu hành phạm hạnh, cầu Bồ Đề tối thượng để lợi ích chúng sinh. Vì thành tựu nguyện ấy, nên tu hành sáu độ, suốt hàng hà xa kiếp, thường chuyên cần chẳng nghỉ. A Nan, ông phải biết, vì thị hiện mà nói, hạnh thù thắng của họ lại thêm quá số trên, như đã nói ví dụ, số kiếp hàng hà xa được thấy chư Phật kia sẽ cúng dường to lớn, lạ thay trí thắng diệu, lạ thay tâm vô thượng, các chúng đại đạo sư, danh sân chẳng gọi được, sau sẽ thành chánh giác. Tất cả chúng tôn ngưỡng, hiệu Ngài là Y Vương, vang khắp mười phương cõi, bảy mươi câu chi năm, thuyết pháp độ chúng sinh, đấng lượng túc tôn ấy, lâu sẽ nhập tịch diệt, thuyết pháp hai mươi hội, điều phục tâm chúng sinh. Một đại hội tối hậu, tròn hai trăm ức năm, những đại hội đã nói, độ với lượng thanh văn, như số lượng thanh văn, chúng Bồ Tát cũng vậy, lợi ích chúng sinh xong, Phật mới nhập Niết Bàn. Chánh Pháp trụ thế gian, trải qua trăm ngàn năm, suốt trong năm trăm kiếp, tỳ khao ấy thành Phật, nơi mỗi mỗi kiếp ấy, ngàn Đức Phật xuất hiện. Những người có trí tuệ, suy gẫm Pháp thủy quán, phải phát tâm, dũng mãnh, hành đa văn chánh lý, xa đời phi chánh lý, thường tu Pháp chánh lý, phải tu tập đa văn, do đây lớn trí tuệ. Bốn pháp nghĩa căn bản, chế độ các Bồ Tát là thí, giới, văn, xã, đường Bồ Đề, hiền thiện, vì chúng nói pháp này, thừa vô thượng tối thắng, khai diễn đạo thanh văn, khéo dứt các lưới nghi, những ai có thỉnh hỏi, nay ta đều hứa khả, đấng chiếu thế khó gặp, nay hay nói pháp thâm diệu. Kim Tỳ La Vương ở trước Đức Phật được nghe thọ ký hớn hở vui mừng, được sự chưa từng có, nghĩ rằng, này Đức Thế Tôn sẽ lên núi lên thú, ta phải vun trồng chút ít căn lành nơi Đức Phật. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Vương bảo với chúng thuộc hạ, các ngươi nên biết Đức Như Lai sẽ lên núi lên thú, các ngươi phải phát tâm, dũng mãnh tùy theo khả năng của mình mà sắm sửa cúng dường. Liền đó thần vương cùng thuộc hạ rời thành vương xá, thẳng đến núi lên thú. Toàn con đường chặn giữa đều dọn hết cỏ rác, gai góc, ngói, gạch, sỏi đá, khắp nơi sạch sẽ như mặt gương sáng. Các vị ấy lại rưới nước thơm, rồi lót thảm tốt cùng rải hoa đẹp khắp con đường, sông hương thơm dọc theo bên đường và những những tràng phan, treo những bão cái trên cây, dăng những lụa màu trên hư không, làm lưới che phủ ở trên con đường, rồi lại trỗi những âm nhạc trời trước sau đều đầy đủ. Con đường ấy rất rộng bằng suốt một lần tên, khắp nơi theo hai bên đường che rập những loài hoa, mọc dưới nước như các thứ sen xanh, vàng, đỏ, trắng, sen trong hoa sen, các những chim đẹp như uyên ương. Dùng lụa màu dệt bằng chỉ vàng rồng trải lên mặt đường, trên đó lại trải lưới bảy báu. Kim thì La Vương trần tiết trang nghiêm con đường Đức Phật sẽ đi qua xong, liền tự biến hóa thân mình rất cao lớn. Cùng các thuộc hớn hở vui mừng phát những tâm thù thắng như tâm sướng thích, tâm điều thiện, tâm nhu nhuyễn, tâm thanh tịnh, tâm ly cái, tâm sung mỹ, tâm quy y Phật, tâm quy y Pháp, tâm quy y Tăng, tâm Bồ Đề bất động, tâm không thoái chuyển, tâm không gì bằng, tâm không gì sánh bằng, tâm vượt khỏi ba cõi, tâm đại từ, tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, tâm đại hỷ, tâm đại xã, tâm Phật Pháp khí, tâm kiên, tâm cố, tâm không thể hoại, tâm không hữu bại, tâm rời bỏ bậc thanh văn và độc giác, tâm thành lập Bồ Tát Địa, Phát khởi và an trụ trong những tâm nguyện ấy xong, các vị đến chỗ Đức Như Lai, đảnh lễ chân Đức Phật, đi nhiễu quanh ba vòng, đứng qua một bên chắp tay nói kệ bạch Đức Phật rằng Con đã vì Thế Tôn, là món cúng vô thượng, Phật là đấng tôn quý, diện nói Pháp vô thượng, mười lực đã thành tựu, an trụ các vô ý, những sự lợi chúng sinh như Đạo Sư đã làm, đủ 32 tướng, 80 tùy hình tốt, Đời nhờ như mặt trời, chiếu sáng khắp thế gian, chuyển vi diệu pháp luân, mời hai hành tối thắng, tuyên bố pháp sâu diệu, lợi ích các chúng sinh, hiển thị các thần biến như nghi thức của Phật, vì nhiều câu chi chúng mà làm sự lợi ích. Vì lai chư đại hùng, giúp đời như mặt trời, tuyên dương thánh pháp ấy, giác ngộ thành vô thượng, làm nhà, làm thuyền bè, làm đường, làm nẻo về, về chúng sinh mù tối, bố thí cho tuệ nhãn, năm loài các chúng sinh, Phật sẽ làm chỗ dựa, giải thoát các sự khổ, như chư Phật đã lìa. Phật là lưỡng túc tôn, là trời trong các trời, thiên đế chúng long thần, Atula thờ kính, soạn sửa đồ cúng dường, trong đời không chỉ bằng, Phật tạo nghiệp thượng diệu, không có ai tương tự. Như Pháp Vương Thế Tôn, đầy đủ ba mươi hai phước tướng rất vi diệu, đời không ai sánh bằng. Đức Thế Tôn vị Kim Tỳ La Vương mà nói kể rằng, các người cúng dường Phật, giao nhân Pháp tối thượng, thù thắng trong hữu tình, đắc Bồ Đề không xa, cúng dường đấng Thế Tôn, chiếu sáng đời nương theo, bậc đáng được cúng dường của trời rồng và người. Ngộ Bồ Đề thượng diệu, ngồi đạo thọ tối thắng, dẹp trừ các ác ma vì chúng sinh thuyết Pháp. Lúc bấy giờ Đức Như Lai ở giữa đại chúng, dùng đại oai đức, đại thần thông, đại tông thế và các thứ biến hóa, đại tự tại mà phóng đại quang minh, chấn động cả đại địa. Hoa sen lớn mưa xuống khắp hư không, trăm ngàn na do tha cô chi nhạc trời, đồng hoa tấu, cả đại chúng đều hoan hỷ chưa từng có, thấy thần biển ấy lại càng kính ngưỡng Đức Phật hơn. Đức Như Lai chân bước trên hoa sen lớn như bánh xe, theo đường đã trang nghiêm mà đến núi Linh Thiếu. Đến núi rồi, Đức Phật bảo trưởng lão Ananda Ông vì Đức Như Lai mà sắp đặt bảo tòa thù thắng, đó là tòa tối thắng, là pháp tòa vi diệu, là tòa vượt hơn hết tất cả ba cõi, là tòa ngồi của Phật bậc tôn thắng, là tòa ngồi của Như Lai. Ta sẽ ngồi trên ấy, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh mà nói kinh Đại Thừa, về chỗ nương tựa của Bồ Tát Hạnh tên là Phi Diệu Cát Tường. Đại Bồ Tát Tạng, kênh ấy có thể làm cho núi nghi ngờ của tất cả chúng sinh lỡ sụp Cảnh ấy có thể làm cho lưới nghi ngờ của tất cả chúng sinh dứt tuyệt. Cảnh ấy có thể làm cho gốc nghi ngờ của tất cả chúng sinh chẳng mọc được. Vì kinh đại thừa ấy lợi ích an lạc các chúng sinh, ta vì thương xót đại chúng và hàng trời người, nên mới mở dạy. Bấy giờ, trưởng lão Ananda y theo lời Đức Phật mà sắp đặt pháp tọa. Trong đại chúng, 68 câu chi thiên tử tự cởi thượng y mà trại trên pháp tòa. Đức Phật như thường lệ ngồi lên pháp tòa, nhìn các thiên tử mà nói kệ rằng, Chư thiên trại y phục, tối thắng thượng vi diệu, Đại đạo sư cứu thế ngồi yên trên pháp tòa, đến bờ kia các pháp, Như Lai lên ngồi rồi, đại địa đồng sáu cách khiến chúng đều vui mừng, phóng quan chiếu Phật độ vì vai chói các núi cao. Thế Tôn hiện thần thông, tế độ người ưa pháp, trời rồng và chúng sanh, cứu bàn trà, ngạ quỷ, dẫn chúng bố Đát Na, thấy nhau không chướng cách. Trăm ngàn Na Do Tha, câu chi các thiên tử, thấy Phật phóng quang minh, rất là khó gặp gỡ. Vua Tần Bà Sa La, cùng các phú quan vây quanh, đến chỗ Đức Thế Tôn, như lai đời nương tựa, Phật biết trời rồng người, đại chúng đều ngồi xong, vì lợi ích chúng sinh, nhìn ngó khắp bốn phương, tuyên cáo người có nghi, nên hỏi nơi Thế Tôn, Phật diệu giác chúng sinh, lưới nghi khéo dứt trừ. Lúc ấy, bao nhiêu chúng sinh trong cõi đại thiên đều đến hội họp để nghe Pháp. Vì nghe Pháp nên họ đều dứt lặng ngoài chuyên tâm an trụ một cảnh. Đức Phật bảo trưởng lão đã một kiền liên. Ông hãy xem hôm nay có thi kheo nào ở xa chưa về chịu hội thì nên mời về. Bây giờ tôn giả Đại Mục Đại Ca Diếp đang ở phía nam núi tuyết Trưởng lão Đại Mục Kiền Liên đã biết nên dùng thần thông đến thưa. Hôm nay Đức Như Lai ở tại núi Linh Thứu vì đại chúng chư thiên, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn, Atula mà nói diệu pháp. Đức Thế Tôn đang chờ, tôn giả nên mau về, chớ để chúng tôi phải chứa ngại sự nghe pháp. Trưởng lão Đại Ca Diếp bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả về trước, tôi sẽ đến sau. Nói xong, Đại Ca Diếp chẳng đứng dậy, hiện thần thông lực vào thành vương xá, dẫn đạo bốn bộ chúng cùng đến núi Linh Thiếu, đảnh lễ chân Đức Phật, rồi ngồi gần bên Đức Phật. Tôn giả Đại Mộc Kiền Liên dùng thần thông lực về đến chỗ Đức Phật, đã thấy Đại Ca Diếp đã ngồi ở đó rồi, liền thưa. Thưa Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả đã thành tựu đại thần thông lực rất mau chóng, có thể chẳng cần đứng dậy rời chỗ ngồi mà hiện thần thông biến hóa như vậy. Trưởng lão Đại Ca Diếp nói, Đức Thế Tôn khen tôn giả là thần thông đệ nhất, nay tôi hiện chút pháp mọn, có gì đáng kể. Phẩm 3. Thí nghiệm Bồ Tát Lúc bấy giờ, trưởng lão Xá Lợi Phất đứng dậy trịch y Ước Đa La Tăng bên vai phải, gối phải chấm đất chắp tay cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, nay con có chút việc để hỏi. Mong Như Lai ứng cúng, tránh đạn giác, xót thương, hứa khả, vì con mà giải thuyết. Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, cho phép ông hỏi, nay Đức Như Lai sẽ giải thuyết khiến lòng ông vui mừng. Số lợi Phất Thưa, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu mấy Pháp, mà thân nghiệp không lỗi, ngưỡng nghiệp không lỗi, ý nghiệp không lỗi, thành tựu mấy Pháp mà thân nghiệp thanh tịnh, ngưỡng nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thành tựu mấy Pháp mà thân nghiệp bất động, ngưỡng nghiệp bất động, ý nghiệp bất động, chẳng bị thiên ma và chúng ma quân lây chuyển, từ lúc đầu mới phát tâm nhất thiết trí, tu hành chánh hạnh, từng bậc tăng tiến, Thiện xả phương tiện vì tất cả chúng sinh mà làm đạo sư thù thắng, đạo sư cùng khắp, làm đuốc sáng lớn, làm cây thang lớn, làm cầu, làm thuyền, làm người tế độ, làm bờ kia, làm nhà, làm người cứu vớt, làm chỗ về, làm chỗ đến, mà vẫn có thể chẳng bỏ tâm nhất thiết trí. Số lợi phật muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ Bạch Phật. Bồ Tát nghĩa thế nào mà ở Đại Bồ Đề? Sao gọi Đức và Pháp do đó ngộ vô thượng? Lại làm những hạnh gì lợi ích các chúng sinh, đã tu tập pháp gì, thành Phật nhân trung tôn, phục ác ma thế nào, trụ bồ đề tối thắng, chấn động câu chi cõi, ngộ vô thượng chánh giác, Bồ Tát là nghĩa gì, câu ấy là thế nào, thế nào là bồ đề và Phật Pháp vô thượng, thế nào đi trong đời, lợi ích các chúng sinh, chẳng nhiễm như hoa sen, giải thoát câu chi chúng, thế nào là trời trồng và phi nhân cúng dường, những điều con thưa hỏi, xin từ bi giải thuyết. Đức Phật bảo trường lão Xá Lợi Phất, lành thay, lành thay, nay ta sẽ phân biệt giải thuyết. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thành tựu một Pháp thì có thể nhiếp thọ những Pháp của ông đã hỏi và vô lượng vô biên Phật Pháp khác. Thế nào là một Pháp? Đó là Bồ Đề Tâm và tính nguyện đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu một Pháp thì có thể nhiếp thọ vô biên Phật Pháp. Xá lợi Phật thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là tính nguyện đầy đủ? Là do nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề Tâm? Đức Phật dạy, Này Xá lợi Phật, tính nguyện đầy đủ đó là vì bền chắc chẳng thể phá hoại được, là nói vững vàng, chẳng thể động được, nói chẳng động là vì không đánh mất, vì không đánh mất thì có thể khéo an trụ, vì khéo an trụ nên chẳng thoái chuyển, vì chẳng thoái chuyển nên quan sát chúng sinh vì quan sát chúng sinh nên gốc đại bi tăng trưởng, vì gốc đại bi tăng trưởng nên chẳng mỏi mệt, vì chẳng mỏi mệt nên thành tục chúng sinh, vì thành tục chúng sinh nên biết tự vui. Vì biết tự vui nên không hy vọng, vì không hy vọng nên chẳng nhiễm trước mọi thứ, vì chẳng nhiễm trước nên làm chỗ nương dựa cho chúng sinh, vì làm chỗ nương dựa cho chúng sinh nên săn sóc các chúng sinh hạ liệt, vì săn sóc chúng sinh hạ liệt nên làm người cứu tế, vì làm người cứu tế nên làm chốn nương, nương về. Vì làm chốn nương về nên chẳng vội gấp. Vì chẳng vội gấp nên khéo quan sát. Vì khéo quan sát nên không oán ghét. Vì không oán ghét nên khéo điều nhiếp tính nguyện. Vì khéo điều nhiếp tính nguyện nên không còn, không chỗ để còn. Vì không chỗ để còn nên khéo thanh tịnh. Vì khéo thanh tịnh nên trắng tốt đẹp. Vì trắng tốt đẹp nên rời cấu quế bên trong. Vì rời cấu quế bên trong nên khéo thanh tịnh bên ngoài. Nay số lợi Phất bền chắc khó phá hoại cho đến bên trong thì đợi câu uế, bên ngoài thì khéo thanh tịnh như vậy, đó gọi là tính nguyện đầy đủ. Lại nữa này xá lợi Phất, Bồ đề tâm có tướng mạo gì? Này xá lợi Phất, Bồ đề tâm không có lỗi lầm, vì chẳng bị tất cả phiền não làm ô nhiễm. Bồ đề tâm ấy nối nhau, chẳng tuyệt vì, chẳng chứng quả trong các thừa khác. Bồ đề tâm ấy bền chắc khó động chuyển, vì chẳng bị dị loạn lôi kéo lấn đoạt. Bồ đề tâm ấy chẳng thể phá hoại vì tất cả thiên ma chẳng khuynh đạo được. Bồ đề tâm ấy thường hằng chẳng biến đổi, vì là chỗ chứa nhóm tư lương căn lành. Bồ đề tâm ấy chẳng lay động được vì quyết có thể độc chứng các Phật Pháp. Bồ đề tâm ấy khéo an trụ, vì khéo an trụ nơi bậc Bồ Tát. Bồ đề tâm ấy chẳng gián đoạn vì chẳng bị các Pháp khác đối trị. Bồ đề tâm ấy như kim cang vì khéo có thể xuyên suốt Phật Pháp sâu xa. Bồ đề tâm ấy thắng thiện bình đẳng, vì đối với các thứ dục giải thoát của các loài chúng sinh, không gì chẳng đồng đều. Bồ đề tâm ấy tối tháng thanh tịnh, vì tánh nó chẳng ô nhiễm. Bồ đề tâm ấy không có trần cấu phi phát sinh trí tuệ sáng. Bồ đề tâm ấy rộng rãi vô ngại, vì gồm nhận tánh của tất cả chúng sinh. Bồ đề tâm ấy rộng lớn vô biên, vì như hư không. Bồ đề tâm ấy không có chướng ngại, vì khiến trí vô ngại, đi khắp tất cả vô duyên đại bi chẳng đoạn tuyệt. Bồ đề tâm ấy đáng nên thân cận vì được hàng trí giả khen ngợi. Bồ đề tâm ấy giống như hạt giống vì có thể sinh tất cả Phật Pháp. Bồ đề tâm ấy đó hay gầy giận, vì hay gầy giận tất cả sự hỷ lạc. Bồ đề tâm ấy phát sinh các nguyện vì do nơi giới thanh tịnh. Bồ đề tâm ấy khó phá diệt được vì do ăn trụ nơi nhẫn. Bồ đề tâm ấy chẳng bị chế phục vì do chánh tinh tấn. Bồ đề tâm ấy rất tột tịch tỉnh vì y cứu tất cả đại thiền định. Bồ đề tâm ấy không có kém thiếu, vì tuệ tư lương khéo phiên mãn. Lại nữa này Xá Lợi Phất, Bồ đề tâm ấy tức là căn bản giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến của Đức Như Lai. Bồ đề tâm ấy lại là căn bản của mười lực, bốn vô ý, mười tám pháp bất cộng của Đức Như Lai. Xá Lợi Phất thưa, Bồ đề tâm ấy là nói vì tâm ấy dùng bồ đề làm sinh để làm sinh thể nên gọi là Bồ Đề Tâm. Đức Phật dạy, đúng vậy này xá lợi pháp. vì các đại Bồ Tát thành tính, tính nguyện Bồ Đề Tâm nên gọi là Bồ Đề Tắc Đỏa, là quảng đại tác đỏa, là cực diệu tác đỏa, là thắng xuất nhất thiết tam giới tác đỏa, cũng gọi là thân nghiệp không lỗi, ngữ nghiệp không lỗi, ý nghiệp không lỗi, thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp vô động, ngữ nghiệp vô động, ý nghiệp vô động. Về Đại Bồ Tát có đủ các nghiệp thanh tịnh như vậy nên chẳng bị thiên ma và chúng ma quân phá rối. Tôi lúc đầu phát tâm nhất thiết trí, tu hành, chánh hạnh, từng bậc tăng tiến, phương tiện thiện xảo chẳng bị tất cả thế pháp ô nhiễm, có thể vì chúng sinh mà làm đại đạo sư, thắng đạo sư, phổ đạo sư, làm đuốc sát lớn, nấc thang lớn, làm cầu, làm thuyền, làm người tế độ, làm bờ kia, làm nhà, làm người cứu, làm chỗ về, chỗ đến. Này xá lợi Phất, Đại Bồ Tát phát tâm nhất thiết trí như vậy, vì ma và quân ma không quấy nhiễu được. Đức Phật lại bảo xá lợi Phất, các Đại Bồ Tát do đủ tính nguyện thanh tịnh như vậy, phát tâm vô thượng Bồ Đề xong thì nhiều lòng tin thanh tịnh, thích thấy các bậc hiền thánh, ưa nghe chánh pháp, chẳng bỏng sẻn, mở rộng lòng và, và tay mà bố thí lớn, vui thích sự xả bỏ và sự bố thí đồng đều. Đối với tất cả chúng sinh, lòng Bồ Tát không chướng ngại, không do đục, không đối loạn, chẳng xen tạp. Đối với nghiệp nhân và nghiệp quả báo, lòng Bồ Tát rất phụng kính, không nghi ngờ, không lo lắng. Biết pháp thiện ác quả báo chẳng hư mất. Dù gặp lúc nạn nguy, đến tánh mạng, cũng chẳng sinh khởi điều ác, chẳng sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời ly gián, nói lời ác, nói lời theo dệt, tham nhiễm, sân hận và ngu si tà kiến. Vì giết nghiệp đạo bất thiện như vậy, mà Bồ Tát phụng hành mười nghiệp đạo lành, do vì đủ lòng tin nên đối với các sa môn, bà la môn, chánh trí, chánh hạnh, đủ đức giới, đủ đức đủ giới. Tâm Bồ Tát thường thanh tịnh thành tựu pháp điều thuận, đầy đủ đa văn, xuyên học hỏi tu chánh tác ý, điều thiện tịch tỉnh. Gần gũi tịch diệt, chẳng phát khởi tranh tụng sai quấy, những lời thô ác, khéo biết tính nguyện chẳng phải là khéo chẳng khéo biết. Tương ứng với pháp thiện, xa lìa pháp ác, Chàng cao ngạo bồng bột, tánh rời lìa tháo động, tánh rời lìa thô, lời thô ác, lời nói không phù phiếm, giữ chánh niệm, tâm an trụ nơi chịu định, khéo dứt gốc sinh tử, không trúng tên độc, rời bỏ gánh nặng, vượt khỏi nghi ngờ, lo lắng và thân sinh tử đời sau. Đối với những thiện hữu tri thức như chư Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát Thanh Văn và Duyên Giác, khi đã biết rõ rồi thì thân cận kính nhường thờ phụng lại đem pháp thí nhiếp thọ tuyên thuyết diệu pháp chỉ dạy vui mừng đó là nếu thực hành hạnh bố thí thì được giàu có lớn nếu thực hành hạnh trì giới thì được sinh lên trời hưởng lạc nếu thích đa văn thì được trí tuệ lớn nếu tu thiền định thì rời sự trói buộc lại mở bài nhiều thứ pháp thù thắng phí diệu thanh tịnh đây là bố thí đây là quả báo của bố thí đây là bổn sản đây là quả báo của bổn sản đây là trì giới, đây là quả báo của trì giới. Đây là phạm giới, đây là quả báo của phạm giới. Đây là nhẫn nhục, đây là quả báo của nhẫn nhục. Đây là sân hận, đây là quả báo của sân hận. Đây là chánh cần, đây là quả báo của chánh cần. Đây là lười biếng, đây là quả báo của lười biếng. Đây là tỉnh lự, đây là quả báo của tỉnh lự. Đây là loạn tâm, đây là quả báo của loạn tâm. Đây là trí tuệ, đây là quả báo của trí tuệ. Đây là ác tuệ, đây là quả báo của ác tuệ. Đây là thân chịu hạnh, đây là quả báo của thân chịu hạnh. Đây là thân ác hạnh, đây là quả báo của thân ác hạnh. Đây là ngữ diệu hạnh, đây là quả báo của ngữ diệu hạnh. Đây là ngữ ác hạnh, đây là quả báo của ngữ ác hạnh. Đây là ý diệu hạnh, đây là quả báo của ý diệu hạnh. Đây là ý ác hạnh, đây là quả báo của ý ác hạnh. Đây là thiện, đây là bất thiện đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây nếu được làm rồi thì được mãi mãi lợi ích an vui, đây nếu làm rồi thì mãi mãi bị không khổ, bị khổ không lợi ích. Này xá lợi Phất, vì hàng thiện hữu, hành giả tuyên thuyết những pháp như trên, đã được lợi mừng rồi, biết rõ người kham làm đại pháp khí, thì liền khai thị pháp không thậm thâm vi diệu, đó là pháp không, pháp vô tướng, pháp vô nguyện, pháp không hành, pháp không sinh, pháp không khởi, pháp không ta, pháp không người, pháp không thọ mạng, pháp không chúng sinh, là khái thị duyên khởi thầm thâm. Đó là do vì đây có nên kia có, đây sinh nên kia sinh vô minh làm chuyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm chuyên cho danh sắc, danh sắc làm chuyên cho xấu xứ, xấu xứ làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sinh, sinh làm duyên cho lão tử, sầu than ưu khổ, thân tâm nhiệt não, các thứ sinh khởi một khối khổ lớn như vậy. Lại nữa, đây không nên kia không, đây diệt nên kia diệt, đó là vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, cho đến sinh diệt nên lão tử diệt, như thế khối khổ lớn cũng diệt. Này xá lợi pháp là nên chuyện nói trong ấy không có một pháp nào là có thể được mà có thể diệt được. Vì sao? Vì các pháp kia đều từ nhân duyên sinh, không có chủ thể, không có người tạo tác, không có kẻ thọ nhận, chỉ theo nhân duyên chuyển đổi, lại cũng không có một pháp nào lưu chuyển xây vần, cũng không chuyển vận theo. Chỉ do vì suy vọng mà giả lập ba cõi theo phiền não khổ mà lưu chuyển, chỉ là giả đặt. Lúc hành giả như thật quán sát suy vọng, không có một pháp nào có thể tạo ra pháp khác trong ấy không có người tạo tác, vì người tạo tác chẳng thể nắm bắt cho đến không có một pháp lưu chuyển xoay vần, vì lưu chuyển cũng chẳng thể nắm bắt được. Này xá lợi Phất, hành giả nếu theo pháp thậm thâm như vậy rồi, mà không nghi, không lo, khéo nhập vào, tánh không chướng ngại của các pháp, thì hành giả này chẳng chấp trước nơi sắc, chẳng chấp trước nơi thọ, tưởng, hành, thức, chẳng chấp trước nơi nhãn sắc và nhãn thức chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý pháp cùng với ý thức vì đều chẳng thể nắm bắt được Lại nữa này số lời Phất, Đại Bồ Tát tính thọ Pháp tánh không như vậy rồi thì chẳng thoái thất sự thấy Phật nghe Pháp và phụng Tăng. Đời đời sinh ra nơi đâu đều chẳng rời sự thấy Phật nghe Pháp và Phụng Tăng, mà sinh ra trước chỗ Đức Phật chuyên cần tinh tấn, chỉ cầu Pháp lành. Người ấy ăn trụ tránh cần rồi, chẳng lưu luyến ở nhà, với nam nữ quyến thuộc tôi tớ và tài sản. Người này chẳng bị giám dục làm phiền nhiễu. Ở đời hiện tại, mau bỏ sự lạc thú của tuổi trẻ, dùng lòng tịnh tính ở trong Phật Pháp mà xuất gia nhập đạo. Sau khi xuất gia được các bậc thiện tri thức, thời lành, bạn lành, tư duy lành, tính nguyện lành. Do vì tính nguyện lành nên khéo nghe học chánh pháp, kiên quyết tu hành, chẳng phải chỉ cố ngôn thuyết là trọn đủ. Người này thành tựu giác tuệ, ưa thích học hỏi nhiều, không chán đủ. Dùng tâm không nhiễm đem pháp đã được nghe mà giảng nói cho người. Đối với lợi dưỡng, danh dự, cung kính, không có lòng, hy vọng, chẳng bao giờ bỏ chánh nghĩa, mà vọng thuyết pháp. Đúng như pháp đã nghe, đúng như pháp đã ăn trụ mà giảng thuyết. Đối với chúng sinh nghe Pháp thì sinh lòng đại từ, đối với chúng sinh thì sinh lòng đại bi. Này xá lợi Phất, hành giả vì có trí tuệ đa văn như vậy, nên chẳng màng đến thân mạng. Thiệu dục tri túc tịch tỉnh an vui, dễ cung cấp, dễ nuôi, thường thích nơi vắng lặng thanh nhàn để suy gẫm ý nghĩa chánh pháp đã được học, y theo thật nghĩa mà chẳng theo văn. Người này làm chỗ nương tựa cho trời người Atula, chẳng chuyên vì mình mà vì các chúng sinh cầu đại thừa như là Phật trí, vô đẳng trí, vô đẳng đẳng trí, thắng xuất tam giới trí. Này xá lợi Phất, ta nói người ấy được Pháp chặn phóng vật đệ nhất. Này xá lợi Phất, thế nào gọi là Pháp chặn phóng vật? Đó là các căn tịch tỉnh. Thế nào là các căn tịch tỉnh? Đó là mắt thấy sắc, chẳng thấy tướng mạo. Xin lỗi, đọc lại, chẳng lấy tướng mạo. Như thực biết rõ sắc say đắm, sắc họa hoạn và sắc xuất ly. Như vậy ta nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, ý biết pháp, chẳng lấy tướng mạo, nhưng thực biết rõ pháp say đắm, pháp tai họa và pháp xuất ly. Này xá lợi Phất, đó gọi là tâm chẳng phóng dật, lại nữa chẳng phóng dật là điều phục tự tâm, khéo hộ tâm người, trừ lòng thích phiền não mà thích chánh pháp, chánh sinh khởi ý tưởng tham dục, sân hận, tàn hại, chẳng phát khởi ba căn bất thiện, tham, sân và si, chẳng phát khởi thân ác hạnh, ngữ ác hạnh và ý ác hạnh, chẳng phát khởi tác ý chẳng đúng lý, chẳng phát khởi tất cả pháp ác bất thiện. Đây gọi là chẳng phóng dật. Này xá lợi Pháp, các Đại Bồ Tát ấy đã chẳng phóng dật, siêng tu tập tác ý đúng Pháp. Nếu Pháp là có thì biết đúng thật là có, nếu Pháp là không có thì biết đúng thật là không có. Quán sát trong ấy những gì là có, những gì là không có. Liền dục xuất trí tuệ, liền biết đúng như thật. Nếu chân chánh tu tập thì thánh giả giải thoát có, nếu là tu tập thì thánh giả giải thoát không có. Không có nghiệp báo, việc ấy là có. Có nghiệp báo, việc ấy là không có. Lại nữa, nhãn là có, còn có nhãn là không có. Cho đến ý là có, còn có ý là không có. Lại nữa, sắc pháp là vô thường, khổ biến dị. Việc đó là có, còn sắc là thường trụ, chẳng biến, chẳng hoại, việc đó là không có. Cho đến thọ tưởng hành thức vô thường, khổ biến dị, việc đó là có. Còn thọ tưởng hành thức thường trụ, chẳng biến, chẳng hoại, việc đó là không có. Lại nữa, vô minh làm duyên thì có các hành, nếu không vô minh thì không có các hành, cho đến dùng sinh làm duyên thì có lão tử, nếu không có sinh thì không có lão tử. Lại nữa, bố thí cảm giàu có, việc ấy là có. Còn bố thí cảm bần cùng, việc ấy là không có. Trì giới sinh thiên, việc ấy là có. Còn phạm giới sinh thiên, việc ấy là không có. Văn sinh đại trí tuệ, việc ấy là có. Các tuệ, các ác tuệ hay sinh đại trí tuệ, việc ấy là không có. Tu chánh định rời lìa sự trói buộc, việc ấy là có. Tu chánh định mà bị trói buộc, Việc ấy là không có. Lại nữa, nếu tác ý đúng lý mà có trói buộc và tác ý chẳng đúng lý mà rời sự trói buộc thì cả hai đều không có. Nếu các Bồ Tát phát khởi chánh cần thì có Bồ Đề, nếu phát khởi giải đãi thì không có Bồ Đề. Nếu không kiêu mạng xuất gia thọ ký, việc ấy gọi là có, nếu kiêu mạng thì không có tịch diệt. Lại nữa khắp tất cả chỗ là tánh không, việc ấy là có, khắp tất cả chỗ có ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng, trường phu, việc ấy là không có. Này xá lợi Phất, nếu các đại Bồ Tát thực hành chẳng phóng dật, có thể khéo tu tập, tác ý đúng lý, người thế gian Đọc lại, người trí thế gian đồng biết là có thì thi thiết là có. Người trí thế gian đồng biết là không có thì thi thiết là không có. Này xá lợi Phất, nếu quyết định nói có thì không phải chân chánh biết rõ, nếu quyết định nói không có, cũng gọi là chẳng phải chân chánh biết rõ. Vì sao? Vì thật nghĩa được chư Phật Thế Tôn tuyên nói, có thể tùy theo chỗ giác ngộ mà hiểu rõ. Này xá lợi Phật chư Phật Thế Tôn đủ sức đại trí tổng nhiếp các pháp đặt trong bốn ô đà nam. Những gì là bốn, đó là tất cả hành vô thường, tất cả hành khổ, tất cả pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Này xá lợi Phật tất cả hành vô thường được diễn nói, đó là Như Lai vì các chúng sinh quan niệm thường còn mà dứt trừ quan niệm thường còn của họ. Tất cả hành khổ được diễn nói. Đó là Như Lai vì các chúng sinh quan niệm vui mà dứt trừ quan niệm vui của họ. Tất cả pháp vô ngã được diễn nói đó là Như Lai về các chúng sinh quan niệm ngã mà dứt trừ quan niệm ngã của họ. Pháp Niết Bàn tịch diệt được diễn nói đó là Như Lai về các chúng sinh có sở đắc điên đảo mà dứt trừ tâm hữu sở đắc điên đảo của họ. Này Xá Lợi Phất, các đại Bồ Tát ấy, nếu nghe Như Lai nói tất cả hành vô thường, thì có thể nhập vào rốt ráo vô thường. Nếu được nghe tất cả hành khổ, thì có thể phát khởi tâm chán lìa mong muốn. Nếu được nghe tất cả pháp vô ngã, thì có thể tu tập pháp môn chánh định, diệu giải thoát. Nếu được nghe nói tịch diệt,